chào các bạn chào các bạn đến với kênh Vinam Vlog thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái ờ, chụp turbo xe Honda Phoenix nó có mã là K2B MEB03 thì bây giờ mình sẽ ờ, tiến hành ờ, mở cái chụp bô cho các bạn xem nha I'm walking in the sun and around and around I đây thì nó sẽ có là cái chụp đuôi chụp bô thì cái sản phẩm này được uh, thành phần là thép nha các bạn thép đây là một cái sản phẩm uh, được Honda sản xuất tại chính hãng luôn nha có độ gia công hoàn thiện rất là cao rất tỉ mỉ luôn nha các bạn khi mà chúng ta gắn thì chúng ta gắn cái chụp nó đưa vô vào cái ống xả thì sẽ kèm theo đó là cái à, lục giác âm và con tán thì chúng ta dùng cái à, lục giác à, số 3 để gắn vào nha thì cái lục giác âm này chúng ta dùng cái cái lục giác số 3 để mở nha đây là inox ba đã tư nha có đóng mã số luôn nè mình sẽ zoom gần các bạn xem A2 gạch 70 trục giác âm nha trục giác âm thì à, con này khoảng một phân chiều dài khoảng một phân thì con này mình dùng để à, bắt bắt vào cái à, chúng ta gắn cái ống xả vào đó cái ta gắn cái chụp ô vào cái ống xả thì chúng ta sẽ gắn con à, lục giác âm này vào Rồi chúng ta siết lại thì ở trong cái ống xả trong cái chụp ô này cũng có con à, tán như các bạn đây con tán được hàng sẵn trống luôn thì khi mà gắn thì chúng ta sẽ à, bắt lục giác âm này vào thêm con tán này vào nữa siết chặt lại các bộ sản phẩm là gồm là chụp turbo xe và cái lục giác âm và ăn tán thì trước khi gắn thì à, mình sẵn mình đi thay nhớt thì mình à, ở hãng à, Honda Tập Nhất Phong à, địa chỉ là Phượng Thạnh khóm 4 thành phố Hồng Ngự Đồng Tháp nha thì cái cửa hàng này là do Honda ủy nhiệm hết đây ba chính lê lợi Phượng Thạnh thành phố Hồng Ngự Đồng Tháp thì mình có thay nhớt thì bên nhân viên thì họ chỉ ghi ờ, địa chỉ số điện thoại mà cái phiếu thay nhớt thì không có để số km khi ờ, mình thay rồi mình có chụp ảnh màn hình á mình chụp cái mình à, chụp cái à, đồng hồ số km lại á mình so với cái ờ, trên ứng dụng Honda thì nó không có chính xác là do nhân viên này chỉ nhớ là 18.000 thôi mà 18.000 của mình là 18.645 cây mà trong nhân viên ờ, bên kỹ thuật họ lại ghi là 18.800 mấy cây gì đó mình sẽ để hiển thị trên màn hình cho các bạn xem nha thì chi phí thay nhớt là một lít hai thì ờ, luân công là 127 ngàn số 127 không có ghi đơn vị gì hết đây là thời gian thai 21 tháng 11 2021 mà họ ghi 2022 luôn thì à, cho màn hình các bạn cũng đã xem đó thì mình có đẩy số km và cái thông tin mà Honda báo đó sai lệch rất là nhiều nha sai lệch số km nó 200 km hơn 200 km thì các bạn có cảm nghĩ gì về cái phiếu thứ nhất này thì các bạn có bình luận với chúng mình nha thì mình sẽ chụp ảnh màn hình này à, và số km hiện tại trên cái đồng hồ gửi về hãng về à, cái à, trung tâm bảo hành của Honda tôi họ có giải quyết như thế nào thì khi mình thay thì mình được cái dòng quay may mắn thì mình quay được cái phiếu thuê nhất giảm giá 10% khi nào mà mình thay thì mình sẽ đến mình quay trực tiếp cho các bạn xem luôn nha khi mình à, đi thay nhớt xong sẵn mình đi làm khi mình đi về là chỉ có 18.655 cây nha các bạn Và sẵn đây mình cho các bạn nghe cái tiếng phía